và có hỗ trợ với ngân hàng đến 60%. Giá bán là 2 tỷ 150 triệu. căn nhà này nằm ở những vị trí cực kỳ đắc địa. Và đây là một trong những cái video mà mình về cam và căn nhà sẽ thấy được là tất cả những con đường nơi đã hiện hữu ở đây ạ. Như phía trước của chúng ta là đường Mỹ Phước Tân Quảng và đường Vành Đai 4. Và đây căn nhà của chúng ta cách hai con đường này chỉ tầm khoảng là một phút đi xe thôi nha cả nhà. Phía trước đây của chúng ta là ngã tư đường Mỹ Phước Tân Quảng và đường Vành Đai 4. Như chúng ta đã biết thì đường vào Mỹ Phước Tân Vạn nối từ ngã ba Tân Vạn đến Bầu Bàng và đường vành đai 4 đi qua năm tỉnh đó là thành phố Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Phía trước đây của chúng ta là đường Mỹ Phước Tân Vạn, một hướng là chúng ta sẽ về thành phố Hồ Chí Minh và hướng ngược lại là hướng về Bầu Bàng và đây chính là hướng về Bầu Bàng nha cả nhà. Và như cả nhà thấy ạ, à, hiện tại ở đây dân cư sống rất là đông đúng không ạ? đặc biệt là khu vực Mỹ Phước bao gồm cả Mỹ Phước 1 2 3 4 thì à, xây dựng nhà trọ cho công nhân cũng như là cán bộ công nhân viên ở đây rất là nhiều đặc biệt thì à, cái à, mô hình mà xây nhà trọ lên xong rồi bán là mình thấy dân đầu tư tức là khách hàng đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh và ở Bình Dương mình tìm mua rất nhiều nha cả nhà phía trước này của chúng ta là đường DH5 là một trong những trục đường ờ, chính của khu H nối thông qua đường De Chi Nam của khu G và cái đôi con đường ờ, mình hiện tại mà chúng ta đang ờ, đi tiến về phía trước đây là con đường Vành Đại 4 hướng về trường Đại học Việt Đức và phía trước là chúng ta có nhìn thấy một cái vòng xoay thì đây chính là vòng xoay Ecolex và trong này thì có một khu gọi là khu biệt thự Ecolex. đây đây chính là đường Vành Đại 4 cả nhà thấy không được và chúng ta quay lại cái nhà trọ của chúng ta nha cả nhà và chúng ta sẽ biết được là cái nhà trọ này sẽ có rất là nhiều đường đình quanh đây 4 DH6 DH5 và đường phía trước nhà của chúng ta là NH15 nha cả nhà đường NH15 thì có bề rộng là 8m vỉa hè mỗi bên 5m là tổng cộng là 18m nha cả nhà ở đây thì à, vị trí căn nhà của chúng ta là nằm ở con giữa này ai cái nhà ta à, cũng vừa thấy à, mình à, có đánh dấu rồi đó đây đây chính là cái nhà của mình cái nhà này có chiều rộng là 5 sau 30 4 phòng trọ và một căn nhà phía trước thu nhập mỗi tháng tầm khoảng 7 triệu nha cả nhà phía trước này của chúng ta là đường DH6 đây và như cái nhà thấy thì ở Mỹ Phước đặc biệt là những khu công nghiệp cho nên khu công nghiệp được xây dựng khá là nhiều theo quy hoạch của Bicamax và nhu cầu thuê nhà trọ ở cũng như là nhu cầu đầu tư mà để chúng ta xây nhà trọ và một cái gót phía trước hoặc là một cái nhà phía trước bán cực kỳ nhanh và cực, cực kỳ chạy nha cả nhà tại phía trước kia của chúng ta là cái đường à, DH DH5 à, DH5 nha cả nhà DH5 là cái con đường mà nói thắng và khu di và bây giờ chúng ta sẽ bay từ trên cao mình bay xuống ha và mình sẽ quan sát là con đường NH15 là con đường phía trước nhà của chúng ta đây nó sẽ rộng à, như thế nào đây mình có làm à, luôn này cái này là lòng đường nó là 8m nha với hẻm ở bên 5m thì sẽ là 18m đường khá là rộng mặc dù đây là đường bê tông nhưng khá rộng nha cả nhà và như các nhà thấy quan sát thì à, ở đây người ta xây trọ rất là đông đúng không ạ hình như là 80 là được xây nhà trọ hết à, cả nhà thấy ạ 80 trăm là sàn nhà trọ và uh, đặc biệt là những người thơ kiosk đó người ta sẽ bán, bán ở tạp hóa hoặc là kinh doanh mua bán cà phê ở phía ờ, những cái, ký ờ, kiosk phía trước như thế này và dân cư sinh sống cũng như là trẻ em ở đây buổi chiều ra vui chơi cũng khá là đông các nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nha và nếu như muốn mua căn nhà trọ này thì hãy liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 xin cảm ơn và hẹn gặp lại các nhà vào những video sau ạ